thì cũng à, có một giải pháp là tụi em đi mượn nợ mượn nợ cha mẹ mượn mà nợ bạn bè mượn nợ người thân cái cuối cùng bận mượn nợ ngân hàng nhưng mà anh nói em nghe vậy nè mượn nợ thì mượn mẹ nó ngân hàng đi nha thí dụ như sau này lỡ có bể nợ thì à, nhảy lầu chết thôi nó không ảnh hưởng tới người ta em đã mua được miếng đất rồi em xây nhà phải phun phép còn em lỡ mua cái nhà của người ta rồi mà nhà của người ta có hai tấm gài bom đặt dịch cho nó nổ đi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 vậy thì mình lựa cái miếng đất nào để mình mua cho nó có tiền nó sinh lợi và nó làm cái chốn an cư lạc nghiệp ở Sài Gòn này em em gọi là kiếm tiền nó mới khó bởi vì dân tứ xứ nó đổ vô Sài Gòn giết kẹt xe thấy bà luôn em nhìn thấy không Nguyên nhảy về trọ cứ một căn nhỏ nhỏ là 2 triệu nếu mà một phòng đó là một triệu đó giờ rất vô tư gái gú thoải mái nó không có kiểm soát mình ở đây với là mình mua đất mua nhà mình cho người ta mở phòng trọ cho thuê cũng được nguyên khu nè khu phòng trọ không á em nhìn mấy cái nhà lụp xụp lụp xụp vậy thôi chẳng qua là người ta để đó người ta cho thêm phòng trọ rồi từ từ người ta tính hiểu không kìa chung cư kìa không đó chung cư lóc cạch cạch cạch cạch hết đằng kia xa xa kìa đó còn lên mạc kìa đó thấy không tao chỉ đại thôi chứ sao mày thấy nổi tối tao mới thấy được hiểu không tối nó sáng lên mới thấy đó chung cư đó đó lóc lóc hai tỷ một trang wow. vậy thì bữa, bữa nay mình làm bài toán nhỏ thôi nhà nhỏ thôi em đừng đừng nói chuyện tỷ tỷ nghe ghê quá mình nói chừng 5 tỷ đô lại thôi mình nói chừng 5 tỷ đô lại thôi <laughs> vậy thì những cái nhà ở đây nè tụi em nhìn nè 5 tỷ đô lại hết nhà kiến trúc Việt Nam nó xây từ lưa hết mỗi cái một kiểu bạn thích ở chung cư thì bạn mua chung cư bằng ở bữa nào tôi đi quay chung cư cho coi tôi có hai chục cái chung cư cho mướn đó thì cái đó là mình mình mấy mấy mấy em thấy mà tiền anh độ anh giá mẹt á là mấy bữa đó anh đi uh, lấy tiền chung cư nó thật sự bạn à, Duy có hai ba chục cái chung cư cái chung cư cho thuê à, tùy à nếu mà gia đình thuê thì lấy 13 triệu còn nếu mà em gái nào mà dưới miền tây lên mà cũng như là lạ nước lạ cái mà việc làm chưa ổn định á giống như đi phục vụ nhà hàng hay là đi uh, phục vụ karaoke gì mà mới làm ở lương chưa cao thì lấy 9 triệu đó con nào hơi hơi hơi hơi hơi kém nhan sắc một tí thì lấy 10 triệu <laughs> à, còn nếu mà đẹp đẹp xíu á nhiều khi free luôn tại vì nói chung á là duy là duy là phải ủng hộ đó, những em đẹp đẹp vậy là mình phải tạo điều kiện cho những em nó bay cao và vươn xa thì à, mấy chục chung cư đó thuê đất đổi qua ngày thôi đầu tư mà bạn nhưng đầu tư còn nhà phố á, là Duy cũng cho thuê mà Duy đang đứng ở đây là cái nhà của Duy nè nhà của Duy nha ở dưới á, là mở phòng gym còn có cái chơi có chuồng cu ở trên đây thì để ở ờ, chơi vậy thôi nói chung là mỗi lần qua đây á, mà mà mà mình coi phòng á với mỗi lần qua đây mà mình quay video gì đó thì có nên gọi là có nơi dừng chân wow. nó nào ngay có nơi dừng chân tắm rửa này nọ ăn uống cho nó nó, nó riêng tư một chút ờ, mình là chủ cả mà nhiều khi mình tắm ở dưới á, thì ờ, nó ảnh hưởng uh, nhân viên với khách thấy nó dọn đúng không nên đây tắm nè nè không cơ người của gì nhiêu đây thôi chỗ này với bạn thiệt á rồi xin giới thiệu này xây dựng là hàng xá thôi không phải là nhà chính nha mấy bạn nhà này nhà phụ nhà này xây giống như là có chỗ ăn chỗ ở thôi chứ không có gì trơn là nhìn rồi đó đó bạn nhìn ở đây là đường đi giống phòng trọ không giống khách sạn không giống khách sạn không một phòng hai phòng ba phòng bốn phòng ngoài kia có sân à cho nhân viên nó ở mà dụ như thằng phong thằng gì đó nó nó nó kêu làm biến tiền nó nó nó làm biến đi thôi nhà ngoài hai triệu vô đây ở free nhà bự nữa đó, rồi đi ăn sau đây này bạn dễ thấy không nhà này hướng gì mặt trời chiếu kìa cái cửa này cửa sau xia nhà này hướng đông của trước kia cửa sau đây mặt trời chiếu vô đây buổi chiều nè bạn nhìn cái dãy nhà này nè không trong cuộc đời các bạn các bạn nhìn những cái nhà đó thôi đừng nhìn chỉ cao xa ghê gớm đúng không nhà này nhà hẻm xe hơi hẻm xe hơi hẻm thông nó nhỉnh nhà đó kìa thí dụ như mấy em này mấy em muốn nhà nào đó mấy cái nhà cho đó nha tay chị chỉ rồi nha đừng nhìn lộn nhà nha ba mấy mấy nhà bên đây nè khu mấy nhà bên đây là nhà mới những cái nhà đó mua là bảo đảm không sợ gì cả chỉ sợ không có tiền thôi pháp lý là ok tụi em nhìn những cái nhà này bảo đảm pháp lý không gì sai hết á có sổ đỏ là bụp thế thôi đúng không có sổ đỏ xác định đúng tên đúng chủ vô gặp hai chồng chủ nhà đúng không đưa chứng minh dân coi à, nhìn tên bà này nhìn tên ông kia xong rồi coi cái tuổi ổng bả sao những mặt già hát có giống không giống đó mình nói chung mình xác minh chính chủ rồi mua cái nhà đó đặt cọc xong rồi ra công chức bụp vô ở khỏe bân rồi mấy em mấy em có mua nhà khỏe bân à quan trọng là giá bán có mắc hay không ví dụ như nói anh đón không lầm nhà đó thì bỏ ra chừng à, nhà chắc chắn đó, đó theo nhanh nghĩ 6 tỷ đổ lại 6 tỷ đổ lại nghe. mà hồi nãy á, mà mình chơi à, cái, cái bài toán là dưới 5 tỷ thôi mình nên kiếm ra. à có rồi nhìn nhà không nhà máy nhà máy ton kìa nhà máy ton có bồn nước nằm trên đầu kìa nhà đó chắc chuyện 2 tỷ em nhà nhỏ không vậy ở được rồi cái điều mà Duy muốn nói ở đây á, mình mua nhà ở á, là mình đã mình mua cái nhà nó vừa tiền cái nhà nó có sổ sách đàng hoàng và cái giá thị trường ở bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh này á thì nó cũng không mắc lắm đâu nó không có mắc bằng ngoài Hà Nội nha mấy em anh nói xạo á đây là dùng ngoại ô tôi có căn nhà tranh tuy bé nhưng thật xinh quận 12 ông ơi vô quận một thôi mắc nhất đất nước luôn nhớ cái nhà nãy nha mua đừng lộn nhà nha rồi thôi đói bụng quá cái nãy giờ anh review sơ sơ thôi cái nội dung chính của video ngày hôm nay anh nói á là cái cách mà chúng ta xây nhà ở Việt Nam mình căn bản nó làm sao Ôi, mẹ ăn vô đây cơm sợ mập sợ mập nha nè ăn vô đây cơm khổ vậy nhưng mà là như đây thịt nha là gà gà này quậy dân đồn ship vô ở ngoài bắc á nó có gà đồi mà mình biết ông quận 12 với quận thành phố hồ chí minh là khu người bắc mấy con gà này ngoài ship được nhiều lắm là thịt bò à. này đầu đầu bếp cũng bắt nấu luôn nha thí dụ á bây giờ xây nhà ở thành phố hồ chí minh á thì các em nên cố gắng chuẩn bị khoản tiền để mà xây thí dụ như tụi em có đất rồi đó mà tụi em à, chưa có tiền xây á thì cũng có một giải pháp á, là tụi em đi mượn nợ mượn nợ cha mẹ mượn mà nợ bạn bè mượn nợ người thân cái cuối cùng bận mượn nợ ngân hàng nhưng mà anh nói em nghe vậy nè mượn nợ thì mượn mẹ nó ngân hàng đi nha cho nó sòng phẳng mấy cho nó sòng phẳng thí dụ như sau này lỡ có bể nợ thì ờ, nhảy lầu chết thôi nó không ảnh hưởng tới người ta còn thí dụ như bây giờ em mượn nợ ờ, cha mẹ mượn nợ hàng xóm đi cha mẹ nó nuôi mình 18 năm rồi mình về còn báo đời cái nhà nữa thì mốt rồi ổng bả đi đâu nếu mà mình thất bại còn mình mượn nợ bạn bè đó thì cũng khổ cho người ta mình giác cái mặt móc của mình đi mình mượn á thì nhiều khi nó thương nó cho mà lỡ mình xa cơ lỡ giận này nọ mình không có tiền trả cho nó rồi nó làm sao đó nên thôi mình ra đời làm ăn đường cùng cứ đi mượn ngân hàng đi em mượn ngân hàng xây cái nhà được nha em nào có nhu cầu thì anh chỉ cho cách mượn anh giới thiệu luôn cho anh không lấy phần trăm đâu anh làm trong nghề nên anh quen biết rộng lắm em nha chuyện nhỏ à cái tại cái đó là cái nhu cầu chính đáng tại sao nói vậy đúng không xây cái nhà đó nó không cho nó lỗ cả nè em mua cái xe em lỗi chết mẹ đừng có bắt trước thằng duy nguyễn nó bỏ 10 tỷ bạc nó mua xe hơi chắc giờ bán được chắc 3 tỷ nhưng mà được cái nó nổ thôi nó mua cái xe đó nổ nổ đi chơi vậy mà nhưng mà cái nhà là cái đúng nên mà khi xây cái nhà tụi em phải xây cho nó đúng đẳng cấp tất nhiên trong video này anh không có nói ờ, dài dòng sâu quá về cái vấn đề xây dựng anh chỉ nói căn bản là miếng đất mà xây được là phải đất ở đất thổ cư nhớ nha đất ruộng không xây được đất trồng cây lâu năm không xây được Đói quá qua tới vấn đề quan trọng anh nói cho mình nghe này xây nhà tránh những sai lầm sau đây thứ nhất á là tụi em phải xây nhà full phép nhớ nha em đã mua được miếng đất rồi em xây nhà phải phun phép còn em lỡ mua cái nhà của người ta rồi mà nhà của người ta có hai tấm gài bom đặt dịch cho nó nổ đi để mình xây lại đúng không ta đặt hết để mình xây lại cái đẳng cấp <laughs> hồi nãy anh cho em coi đó cái nhà cao cao lùng lùng là xây phun phép á ủa ổn nhà cao nhà cao cao mà không hay lùng lùng được nhà cao cao mà nó trắng á còn cái nhà lùng bên đây 2 tỷ là nhà đó chưa xây thí dụ cái nhà đó mua có thể đập lên xây lại nếu mà đất nó cho xây coi trong hợp đất ờ, đất uh, quy hoạch thì không sẽ được tại cái nhà đó cũng nhạy cảm nha mấy em cái nhà nằm ngay chỗ góc ngã tư đường cái nhà này ngay góc ngã tư đường khả năng quy hoạch rất cao đó, khả năng quy hoạch rất cao làm bùng binh đó wow. hiểu không vậy thì anh ví dụ tụi em có mua được mấy đất 100 mét vuông tụi em cứ xây full phép tùy cái chỗ địa phương của em cho phép bao nhiêu tầng nữa mà thường thường tối đa 7 tầng tối thiểu 4 tầng à, thì tụi em xây full như vậy để tụi em tránh cái trường hợp mà cái nhà cái chỗ đó người ta cho xây 7 tầng tụi em đi xây có 3 tầng đúng không tụi em xây 3 tầng là sau này là tụi em rất rất dở luôn anh nói thiệt những người xây nhà kiểu đó là không có tầm nhìn có thể họ nói ở tại họ nghèo họ xây vậy á nhưng mà không mà, mà, mà nghĩ ra đúng không mình đã xây xây cái quốc lần thôi à tại vì bạn thiết kế cái ngôi nhà đó cho 7 tầng nó khác cho 3 tầng cho 3 tầng cái dạng móng nó yếu xìu à sau này bạn lên tầng đâu có được nữa đâu ai cho lên bạn làm thủ tục sửa nhà nó phức tạp cực kỳ khó lắm đúng không mà bạn không nâng cấp được từ 3 tầng không thể nào nâng cấp được 7 tầng thà tôi xây 7 tầng tôi dư tôi bỏ đó tôi làm phòng chống sau này tôi có nhu cầu quá thì tôi bỏ người vô ở hoặc là sau này tôi ờ, kinh doanh cái gì đó hoặc là tôi làm phòng trọ luôn đúng không bạn ở ở ở thành phố hồ chí minh này bạn có quyền chậm các bạn có tiền mua đất thì các bạn có quyền chậm tại vì dân tứ xứ nó vô sài gòn nó kiếm cơm thì cái nhu cầu về nhà ở rất là cao wow đó tôi lấy ví dụ bây giờ mình tính nhẩm nhẩm nha giống như phòng này thuê được chưa nhìn thật lòng đi phòng này thuê được chưa cái phòng gì đang ngồi đó thuê tuốt mẹ tối nó trải vô hai cái thảm nó nằm được hai cặp bốn thằng chung vô đây nó ở mốt đẻ thằng đóng nữa đúng không vậy cái phòng này ở sài gòn cho thuê nhiêu ví dụ như hàng này thuê nhà nhiều tao hỏi nó coi an đó cá xanh cá xanh phòng này thuê nhiêu nó không biết ốc cam đó lại má lạnh là mày hai triệu rưỡi phòng hả thấy không thấy không dễ ăn không cái phòng diện tích nhiêu bề ngang đây qua đây cao lắm chắc được bề ngang 6 mét sáu sao ba sáu không tới ba sáu đâu chừng ba chục rồi ba triệu rưỡi hả thôi lấy về ba triệu cũng nghỉ thôi đúng không ba chục mét ở trong tống lỏng vậy không có gì trên tội toilet nằm ngoài toilet chung thì bạn nghĩ coi một cái nhà một miếng đất 100 mét bạn làm bèo bèo cái kiểu ma kiểu quỷ gì cũng được khai phòng đúng không đúng không cái kiểu quỷ gì cũng được bèo nhất là phải được khai phòng mà bạn xây lên 5 tầng là được 10 phòng đúng không cứ cho là 5 tầng đi tầng dưới tầng tầng dưới để xe thế thôi tầng trên phơi đồ ok hiểu chưa và được 10 phòng 10 phòng tháng vô 35 củ ấm không có 100 mét thôi đó vậy thì để xây được cái cái cái cái, cái đó mà 10 tầng mà, mà nhìn như vậy á được 10 phòng vậy thì tốn như tiền xây tính giá cho nghe cho là 3 triệu mét vuông nói chung là mấy anh xây, xây nhà cho thuê nó rẻ xây nhà phòng game phòng game gấp đôi nha phòng game không có đúng á xây nhà cho thuê là 3 triệu mét vuông một sàn là trăm mét vuông vị chi là nhiêu 300 triệu đúng không một sàn là 300 triệu tính nữa đi nãy mấy sàn 7 sàn đúng không 3 7 2 tỷ 1 2 tỷ 1 mà nhà cho thuê có hoàn thiện gì đâu hệ số hoàn thiện bằng một phần 2 hệ số xây tức là 3 tỷ mốt nãy mấy sàn 7 sàn đúng không ba bảy hai tỷ mốt cộng với uh, à, 3 tỷ cộng với tỷ rưỡi nữa đúng chưa là khoảng 4 tỷ rưỡi xong vô cứ một tháng bào ra 35 triệu 35 triệu 35 triệu năm được nhiêu năm được nhiêu mấy em 400 triệu hả cỡ đó đúng không năm 400 triệu 10 năm 4 tỷ wow. hồi nãy anh kêu 4 tỷ rưỡi đúng không thì nhà bạn cho thuê 10 năm ăn vốn chắc luôn 10 năm sau giá nhà chắc lên 4, 4 triệu phòng mình nó có thấy không bất động sản ăn đủ đường hết rồi chưa kể còn đường ăn khác nữa nhưng mà đường ăn khác thì tạm thời không phải nội dung trong video ngày hôm nay ý của gì nói ở đây á, là các bạn cần phải xây nhà tối ưu diện tích cái nhà tối ưu diện tích của bạn nó sẽ sử dụng rất là nhiều công năng bạn để ở bạn cho thuê bạn làm kho bạn để phòng khách phòng phía phòng này nọ kia bà con dòng họ nó lên nó chơi nó có chỗ nó ngủ đúng không tối tối ông ông quýnh phỏm thì có chỗ ông quýnh phỏm bà hát karaoke có chỗ bà hát karaoke cuộc sống của nó phải là như vậy nó có tầm nhìn còn bây giờ tụi em xây cái nhà ba tấm tiền nó cũng thấp hơn một chút à mà em không phát triển được sau này mãi mãi em không lên được thà em xây nhà cho nó dư nó đủ phép đó là nói về số tầng còn nói về mật độ nữa mật độ nữa ví dụ xây dựng miếng đất 100 mét mật độ 80 đừng cãi ở dưới quê á thì trăm mét mật độ 50 còn ở đây trăm mét mật độ 80 cũng một trăm mét mật độ 500 luôn đó là quy định không bàn gì trên mật độ là gì ông được xây cái diện tích xây dựng của ông một sàn nó bằng diện tích đất thì kia mật độ 100 diện tích xây dựng bằng 80 của diện tích đất thì mật độ 80 vậy thì thường thường đó đây mật độ 80 80 nó chừa gì chừa sân trước và sân sau mà thấy cái nhà nó thuộc ăn sau xíu nó chừa cái sân nó cho thoáng thoáng như nè nó cháy nhà nó cũng chỗ bốc khói hiểu không còn nếu mà lỡ cháy nhà mà không có không có đó nó cháy thì ờ, không chết cháy mà chết ngợp xong trước nó mà thấy cái nhà ta có cổng không có cổng xong rồi cổng vô cái sân nhỏ nhỏ tới mấy nhà đó sân trước đó xây full luôn chứ còn các bạn xây nhà tự nhiên á có mấy ông nội nhà trăm mét xây năm chục rồi chừa sân cho nó rộng vậy đó trời ông ở sài gòn mà tôi duy dông ở dưới quê bó tay còn nếu mà xây nhà chỗ đó cho xây hầm ráng lùa thêm cái hầm nữa cái hầm đã nói rồi nhiều lần giải quyết chỗ để xe giải quyết phụ tùng này nọ kia các kiểu phải tối ưu diện tích tối ưu công năng tối ưu số tầng tối ưu số sàn xây nhà nó phải như vậy nha mấy em nó bụng mày nó mày thấy giống không tư duy xây nhà của anh duy anh duy chia sẻ với em hết miếng đất nào của anh duy xây cái nhà cũng bự nữa qua bên đường số 6 coi ông xây nhà vậy đó qua bên đây xây cái nhà nó cũng phải tối ưu công năng chỗ này để phải là chỗ này đáng lẽ tao xây một phòng cho tao thôi mày hiểu không nhưng mà tao đâu có thiếu tiền đâu <laughs> mình phải dư cái tư duy ra xây nhiều phòng lên để sau này có chuyện gì đó nhân viên mình nó ở hay là gì đó hay là mình qua đây có event có tiệc tùng thôi nôi có gì đó tổ chức được khách khứa tới dù khi tiếp hai ba đòn này nọ kia cũng chơi được sống á, thà dư đỡ thiếu tại những cái phòng game của anh á chỗ nào anh phải qua hết mà chỗ nào anh qua nó phải có chỗ để anh ở bên quận chính nó cũng vậy ví dụ như anh qua có công việc gì á thì anh phải có cái chỗ để anh nghỉ ngơi ví dụ như uh, uh, hoặc là tiếp bồ có lộn à, tiếp uh, tiếp cái gì nữa em à tiếp khách đi đúng không tiếp khách đó ví dụ như em hả rảnh không à rảnh thì tới thôi tới uh, uh, phòng game anh phỏng vấn đi ra lầu 6 luôn nha cái nổ anh gì vậy không có thang máy sao nhấn số 5 mà 6 đâu anh à anh thang máy có thang bộ leo lên em phòng mình trong đó đó nó <laughs> lên phỏng vấn nha hiểu không rồi dành đến phút nói ẩm thực thấy bữa ăn của gì không bữa ăn gọi là bữa ăn heo thi heo thi là nếu mà bạn không biết đọc tiếng anh đó bạn đọc là con heo đi thi nó nó kia là bữa ăn heo thi heo healthy là bữa ăn nó săn sạch và đẹp gà là phải điên bỏ da bỏ da bỏ xương bỏ mỡ bò là phải điên như vậy nè nó ăn cơm ít thôi à, hàng nào ăn cơm càng nhiều chết càng sớm tại vì sao nó bị mập á nó bị béo phì chết nha này cà pháo món này của người bắc mà vòng vòng đây nhà hàng toàn bắc không à ở Việt Nam này á người ta thấy là nhà mày lớn nhà mày cao rồi thì sao cũng không bằng nhà tao <laughs> tức là thấy nhà kia bự xây nó xây tao phải xây ở dưới quê cũng vậy nữa thằng kia xây tao phải xây nên ở Sài Gòn này nó cứ đua đua đua, đua nhau xem sùm bởi vì bụi quỷ cái đường cái vuốt cái mặt trời ở đất không bữa nào mấy em à, nhớ nhắc anh làm cái video về các bước pháp lý khi xây nhà nha hôm nay nói là tư duy về xây nhà cái tư duy về xây nhà người bắc và người nam khác nhau nha. người nam thực dụng người bắc xây thì ờ, kiên cố Thấy không thí dụ như nói về tường tường dày tường mỏng tường dày nó cách âm tốt chống mưa chống nắng tốt nhưng mà tường dày thì nó mắc hơn tường mỏng đó thí dụ như duy á thì dưới xây từng từng vậy không à tại vì thêm hàng gạch cũng đâu nhiêu tiền đâu nó duy xây từ dày còn những chỗ kia nó xây từ mỏng nó cho thuê cho thuê nên bạn xây cái nhà công năng mục đích sao đó giống như nhà của mình thì mình đầu tư mất tiền còn nhà cho mướn á, thì mình đầu tư chút đỉnh thôi rẻ rẻ thôi để thu hồi vốn nha em bởi vậy có thằng đó, nó nó săn đất xong mặt bằng cho thuê không à không bao giờ nó ở gì đâu nó mua đất giống anh vậy đó nó xây cụp, cụp lên cũng cao lắm xong rồi cho thuê nhà hàng tiệc cưới không có vô nhà hàng tiệc cưới đi co trang trí làm gì cũng có ăn nữa em có nhiều hướng có ăn lắm mà cái đó là nói chuyện bài toán đại gia không à nó không phù hợp với mấy em tâm người mười ý con người nếu thôi duy chỉ mà chỉ cầm cò đi anh duy chỉ mua nhà xây nhà nhỏ đi mua nhà nhỏ đi nhà nhỏ là chỉ rồi đó mấy nhà nhỏ, bên kia kìa còn bây giờ xây nhà nhỏ thì nãy cũng nói rồi tìm thầu tìm thiết rồi nọ vô thôi tạm biệt nha xây nhà xây nhà tâm mơ đi mấy em